Điều gì xảy ra nếu một ứng viên rút khỏi bầu cử tổng thống Mỹ? Chưa bao giờ có một ứng viên tổng thống Mỹ qua đời hay rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng vào thời điểm sát nút bầu cử. Nhưng việc Tổng thống Donald Trump mắc COVID-19 và phải nhập viện khi chỉ còn một tháng nữa là đến ngày bầu cử ngày 3 tháng 11 đang đặt ra câu hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra nếu ông Trump không tham gia được. Ông Trump năm nay 74 tuổi, trong khi và đối thủ Joe Biden cũng được ông nói là vẫn có sức khỏe tốt ở tuổi 77, dù là ứng viên cao tuổi nhất của đảng Dân Chủ từ xưa đến nay. Dưới đây là một số khả năng xảy ra nếu một ứng viên rút khỏi cuộc đua. Hoãn ngày bầu cử để làm điều đó, cả Thượng viện do phe Cộng hòa và Hạ viện do phe Dân chủ kiểm soát đều phải đồng ý lùi ngày bầu cử. Tôi không thấy khả năng đó sẽ xảy ra khó có khả năng đảng Dân Chủ sẽ muốn hoãn bầu cử. Bà Capri Cafaro, giảng viên tại Đại học Hoa Kỳ nhận định. Ngay cả trong thời kỳ nội chiến Mỹ, cuộc bầu cử năm 1864 vẫn được tổ chức như kế hoạch và Abraham Lincoln đắc cử thêm một nhiệm kỳ. Thay ứng viên Đảng Cộng hòa của ông Trump và đảng Dân Chủ của ông Biden đều có quy tắc về cách lắp chỗ trống nếu ứng viên của họ không tham gia nữa. Trong trường hợp của đảng Cộng hòa, 168 thành viên của Ủy ban Quốc gia Cộng hòa PNC có thể bỏ phiếu để chọn người thay thế. PNC có thể tổ chức lại Đại hội Quốc gia để tập hợp 2.500 đại biểu nhằm chọn ra gương mặt đại diện mới. Nhưng áp lực về thời gian khiến việc này khó có thể thực hiện được. Đa số đơn giản sẽ là tất cả những gì cần để chọn ứng viên mới trong tình huống này. Đối với phe Dân Chủ, ứng viên mới sẽ cần gần 150 thành viên của Ủy ban Quốc gia Dân chủ lựa chọn. Tên ứng viên thay thế có trên phiếu bầu không? Có thể không. Vấn đề vào thời điểm này là các phiếu bầu đã được in xong và người dân ở một số nơi cũng đã bỏ phiếu xong. Thực sự không có đủ thời gian in lại phiếu bầu để có thể thay tên Mike Pence hay Kamala Harris vào, bà Cafaro nói về hai ứng viên phó tổng thống của hai đảng. Đến nay đã có hơn 3,1 triệu người Mỹ bầu cử xong. Hơn nữa, thời hạn chót nhận phiếu khác nhau ở từng bang, và đến nay đã qua ở phần đông các bang. Phiếu đại cử tri Dù Mỹ tổ chức tổng tuyển cử, Tổng thống được lựa chọn bởi đa số tuyệt đối của 538 thành viên của cử tri đoàn. Ở tất cả các bang, trừ Nebraska và Maine, ứng viên giành được đa số phiếu phổ thông ở bang nào sẽ được tất cả đại cử tri của bang đó ủng hộ. Không có quy định nào trong hiến pháp yêu cầu đại cử tri bỏ phiếu theo cách nào hay cách khác. Nhưng tòa án tối cao sau quy định vào tháng 7 vừa qua rằng các bang có thể phạt các đại cử tri không trung thành nếu họ không tôn trọng kết quả bầu cử phổ thông. Các thành viên của cử tri đoàn sẽ tập hợp lại các bang tương ứng vào ngày 14 tháng 12 để bầu tổng thống và phó tổng thống. Trong trường hợp ứng viên qua đời hay rút lui trước khi cử tri đoàn bỏ phiếu, tình hình có thể trở nên rối loạn. Luật của từng bang vẫn có vai trò, nhưng mỗi đảng về lý thuyết có thể hướng các đại cử tri bầu cho ứng viên thay thế. Vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, Quốc hội Mỹ sẽ thông qua kết quả và người chiến thắng sẽ tuyên thệ trở thành tổng thống vào ngày 20 tháng 1. Tổng thống Trump mắc COVID-19, Ngoại trưởng Mỹ rút ngắn chuyến công du châu Á. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ rút ngắn chuyến công du châu Á sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump được chẩn đoán mắc COVID-19 và phải nhập viện. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3 tháng 10, Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo sẽ khởi hành tới Nhật Bản trong ngày 4 tháng 10 theo giờ Mỹ, song ông sẽ không tới Mông Cổ và Hàn Quốc. Theo dự kiến ban đầu, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo sẽ thực hiện chuyến công du tới ba nước châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 8 tháng 10. Tuy nhiên, kế hoạch có chút thay đổi. Ông Pompeo vẫn sẽ bay đến Tokyo vào ngày 4 tháng 10, rồi trở lại Washington vào ngày 6 tháng 10, sau khi tham vấn với những người đồng cấp Nhật Bản và tham dự một cuộc họp quy mô lớn với các bộ trưởng của Ấn Độ và Australia. Trước đó, ngày 2 tháng 10, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết ông đang cân nhắc lại chuyến công du sắp tới sang châu Á như một biện pháp đề phòng sau khi Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tôi dự định sẽ đến châu Á vào ngày 4 tháng 10. Chúng tôi sẽ dành vài giờ tới để tìm hiểu xem đội ngũ y tế sẽ nói gì. Tôi đã nói chuyện với bác sĩ của mình ở Washington, đội ngũ y tế của Bộ Ngoại giao, Họ nói rằng mọi chuyện sẽ hoàn toàn ổn để thực hiện chuyến đi, song chúng tôi sẽ tiếp tục cân nhắc về điều này. Ngoại trưởng Mỹ đến Đông Á, chuyến thăm đầu tiên của ông đến khu vực này trong hơn một năm, diễn ra vào thời điểm quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang ở mức tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Liên minh châu Á chống lại Trung Quốc hiện hình, viễn cảnh xám xịt với Bắc Kinh khi ông Trump tái cử. Thông tin Mỹ thành lập một khối NATO nhỏ ở châu Á đang ngày càng được chứng thực nhiều hơn. Giới truyền thông Mỹ cho rằng những thay đổi trong môi trường quốc tế đã cho phép các quốc gia liên quan có đồng thuận hơn về vấn đề này, và đến nay các điều kiện để thực hiện hóa tầm nhìn này đã chín mùi. NATO châu Á, từ ý tưởng đến hiện thực. Washington Free Beacon hôm ngày 1 tháng 10 đưa tin. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun Người đầu tiên đề xuất ý tưởng này hồi tháng trước đã đề cập trong cuộc hội thoại chiến lược Mỹ-Ấn Độ về việc nhóm bộ tứ kim cương gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia sẽ thành lập một liên minh không chính thức. Theo Began, nếu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử, tôi nghĩ sẽ rất có ý nghĩa khi thảo luận về vấn đề này trong nhiệm kỳ thứ hai của ông ấy. Môi trường quốc tế gần đây dường như đang thúc đẩy sự phát triển của NATO ở châu Á từ tầm nhìn trở thành hiện thực. Tuần trước, ngoại trưởng của các nước bộ tứ sẽ gặp nhau tại Tokyo, Nhật Bản để thảo luận về tình hình khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và mối đe dọa từ Trung Quốc. Tờ Washington Times cho rằng, cuộc gặp được tổ chức vào thời điểm đề xuất của chính quyền Trump về việc thành lập một liên minh NATO châu Á dựa trên bốn nước này nhằm chống lại Trung Quốc đang nhận được sự quan tâm rộng rãi hơn. Đây sẽ là cuộc họp đầu tiên của Ngoại trưởng bốn nước sau khi ông Yoshihide Suga kế nhiệm ông Shinzo Abe làm Thủ tướng Nhật Bản. Ông Abe đã đưa ra đề xuất tương tự vào năm 2007. Điều này cũng nằm trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do chính quyền Trump đưa ra. Washington Times cho biết, gần đây, ngày càng nhiều quan chức Mỹ tin rằng mối đe dọa gia tăng từ Trung Quốc, khiến các điều kiện để thực hiện đề xuất này trở nên chín mùi nhóm bộ tứ và mối đe dọa Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng hiện có nhiều lý do hơn bao giờ hết để thành lập liên minh này. Cả Ấn Độ và Australia đều bị Trung Quốc đe dọa. Quân đội Ấn Độ giằng co kéo dài với quân đội Trung Quốc tại khu vực biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya và một nhà báo Australia bị Trung Quốc giam giữ.